đào mai khoe sắc ngập tràn quất vàng óng ả rộn ràng chờ xuân niềm vui ta thấy lâng lâng xuân khoe áo mới muôn phần đẹp chờ đón đi xuân đi về xuân mang về một chút nhẹ nhẹ ngưng nghỉ xuân đi xuân đến muôn ý nhà vượt về trên khắp quê ta cho nhà nhà đổi mới tiên tới vinh nhân gửi bao ý điều ta càng thêm yêu nàng xuân duyên dáng dịu ngọt nhẹ nhàng thoáng chút hương bay xuân này niềm hạnh phúc yêu kiều đắm say xuân như hơi thở nhẹ bay xuân cùng vạn vật từng ngày bên ta đào thắm mi mai và chén nhau khoe sẵn chờ xuân đào thắm mi mai ruột đã hân hoan vàng tươi óng ả cười mãi rộn ràng chờ đón xuân sang từng bừng đất nước đất nước vào thì xuân đi Thank you. chúc y phạt y tài xuân ơi xuân đến mọi nơi cùng chúc y phạt y tài xuân đẹp đừng phai thắm đồng duyên sáng trời đất hòa cùng